Chào mọi người, hôm nay mình lại có một số máy công Giới thiệu tới mọi người nhé à, Có máy ngang này, máy năm này đây Daiwa, Shimano Abu Đủ hết nha mọi người Đây à, Mình sẽ những con giống nhau mình giới thiệu trước cho nó khỏe nhé à, Đây một con à, Riga X Thái Lan Đấy quá nha mọi người Con này size 1500 à, Đây Máy mượt nha mọi người Đây, mô hình động Cổ kim loại con này chạy hai bí nha mọi người tay có thể gập đổi trái phải con nào ờ, tất cả đều gập đổi trái phải được con nào không được thì mình sẽ ờ, báo nha mọi người đây ok này xả cược này xả mô binh đó rồi sai một ngàn rưỡi Riga X một ngàn năm trăm t <clears throat> con này con số 1 mình bán hai trăm rưỡi núm này núm gỗ này một hai trăm năm mươi rồi số 2 số 2 cũng là một con đai qua Gigan X con này xa 2 ngàn nha mọi người à quên để mình nói là con số 1 con số 1 này á à, mắc tài cả của nó là 360 kg với 8 RB ngay dùng cái à, thực kì. đây <coughs> cược cược con này thì uh, cược số 4 vô 140m cược số 6 100m số 8 80m nha mọi người ok con số 2 này con số 2 cũng là Regan X size 2000 thả án luôn nha mọi người đây đống gỗ cối hợp kim cối kim loại ờ, đây không hình như hình như trong đó là có cái cái hủy đang đó chứ đây hai ngàn tế nha mọi người này xả cối này đây giờ lại của Kim Loại cần thiết thì giờ lại chiều đi cũng được nhưng mà đợi đợi tí em coi luôn rồi rồi rồi đợi đợi đợi tí anh coi luôn anh đây cược số 2 bốn 150 m, cược số 3 100 m, cược số 4 70 m. Mắc tại cả của con này là 4.5. 4.5 kg nha mọi người. Ờ, Cái camera của mình hơi mờ đây rồi trần văn nhân trần, trần văn nhân với cái gì con này con số 2 mình bán 300 số ờ, 2 nhưng mà đây, đây có có có có hàng là hai cái hai cái bác của anh đúng không đây Lê Thanh Trung đúng không rồi ờ, ờ. số 3 số 3 con ờ, uh, ETS <coughs> con này Malaysia nha mọi người Malaysia khóa này đó con này Shimano STS 4000 made in Malaysia ờ, đây cối này cối uh, ờ, kim loại nhá đây con này chạy 2 bi này 2 bi rồi à, cược số 3 vào 200 m, cược số 4 150 m, cược số 5 110 m. Ok, mấy con này thì cũng thể ghi ra TO nên mình cũng không biết nữa. Con số 3. Tất cả đều à, đổi tay trái phải. Gặp được nha mọi người. Cả số 3 400. Alo. Này của anh là Nguyễn Thế Tuyên có chưa? Rồi. Đây một con à, đại qua tay thì đổi trái phải được nha mọi người khóa alo đó em em thấy cái đơn đại qua Japan nha mọi người mã của nó á à, Eon Spinter ờ. ST mươi b ờ, đại qua này cược số 4 200m cược số 5 150m cược số 6 120m rồi cái đơn ok cái đơn trầm hoàng đó là cái đơn ờ, thu ờ, bảy trái máy đó đó cối này cối carbon này ờ hình như lộn tay rồi em em coi cái đơn thân cùng carbon đấy nha mọi người cái gì buông ma thuật đúng không à, cối đồng cối đồng nhá này tức là này, Japan này. đọc này thằng Trầm Văn Nhân địa chỉ là số 78 Trần Hưng Đạo thị trấn Ca Bang Ca Bang Gia Lai này đổi tay trái phải đều được nha gập tay được nha con này không được này, mình sẽ nói là hãng là chỉ thu ship thôi này con này con số 4 à, ờ, mã số 5 số 4 này mình bán 400 ờ, nha mọi người cái thùng nó to hơn cái thùng à, thằng thằng Tràng Hoàng đúng không 4 bán 400 rồi 5 con này đây qua đai qua tay Taiwan xuất Nhật cho mọi người đồ mình thì toàn bộ đều là đồ bài Nhật hết đây quay gập trái phải đây toàn bộ thân này là carbon hết carbon có này mã của nó là Spinter Mart ST 3000M ST 3000M này mọi người là hơi mơ nhá mọi người đây đây cối động <coughs> cối động là địa chỉ của thằng Trần Nhân à này rồi đó rồi mới đợi mới đợi anh xíu anh tạo là cái đơn đi luôn vậy rồi để chiều, chiều để chiều đi cũng được nhưng mà ý là giờ anh tạo cho mi ờ, ra phiếu mi dán luôn chiều đi cũng được ok sửa tay nhưng mà phải sửa địa chỉ này chứ cược số 5 vào 200 m, cược số 6 160 m, cược số 7 140 m. Ok. Đây ờ, bill nó là anh dán 116 giải phóng phường Tân Thanh thành phố dạ. Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đúng không? À, Tài quạt tức là chỉ có là anh nhập ở trên ờ, hệ thống là sai còn cái phiếu anh viết Cặp đúng đúng không à, à đứa thôi đứa à. đứa thôi con này con số 5 nha mọi người à, số 5 450 nghe rồi rồi nhớ cái đơn nhớ cái đơn trầm à, phòng <coughs> mà máy hơi mắc số 2 nữa là rồi một con đây qua đây qua con này Việt Nam xuất Nhật nha mọi người máy đời mới Việt Nam xuất Nhật khóa ok cái tiếng rẹt rẹt nó dính cái uh, kéo này này cược này này ok ừ. thân này carbon cối này cối hợp kim à cối kim loại rồi đây qua Spinter R4000 cược số uh, 5 vô 200 cược số 6 vô 150m con này đời mới thằng ABS thằng ABS nha mọi người rồi ok đây gập tay đổi trái phải ok đây qua Việt Nam con này hàng đời mới Việt Nam xuất Nhật con này con số 6 6 mình bán 800 nha mọi người 6 800 7 7 là một con à, đây qua long spot 8.500 8.500 con này hình như 8.500 mơ thì vậy đúng rồi 8.500 mơ của kim loại môi sống đó cược số 4 200m, cược số 5 150m, cược số 6 120m. Này, nộm này luôn gỗ này. Gập tay này. Đó. Mệnh đinh thả ở án nha mọi người. Này. Mọi người xem qua ngoài hình của nó nhá. Con nó chạy 2 bi này. Khóa này. Ok. <coughs> con này con số 7 số 7 này mình bán 600 nha mọi người số 7 600 đây ngoài hình con này con khá là đẹp rồi số 8 số 8 là một con uh, đai quá đai 6 ngàn cái tiếng này tiếng của cái sợi cược nha mọi người tiếng của sợi cược đó, khóa này đó đây qua xe 6 ngàn tên của nó là gì đây à đây qua Sportline ST e dòng ST e cho mọi người 6 ngàn con này sản xuất ở Nhật toàn thân con này là kim loại hết toàn thân kim loại ok cối là cối uh, đồng khởi đồng con này cược số 4 320m cược số 5 250m cược số 6 200 cược số 7 180 đó ok cái này do cái cược nó kéo thôi nha mọi người đó đây mọi người xem ngoài hình của nó nhé đây gập tay đổi tay trái phải ok hết đây quá size tương 6 ngàn nha mọi người đó con này là con số 8 à, 8 này mình bán 600 nha mọi người 8 600 9 chính là một con à, đây của bán nữa đây của bán này ờ, size bốn ngàn rưỡi khóa này đổi tay tay phải được hết nha mọi người đó cái này thì ờ, mình quên quên quên mấy cái này mình quên chưa có đó cái cân nặng cho mọi người để đó rồi ờ, mấy video sau rồi mình đo cân nặng nha mọi người Crosscat Made in China Crosscat tên nó Daiwa Crosscat 4500 cược số 6 vô uh, mấy chục mét trên nó mơ quá rồi mới nhìn rõ cược số 7 à, cược số 6 200 m cược số 7 170 m cược số uh, 8 150 m ok đây đây qua con này chạy 4 bi lên nha mọi người 4 bi 4 4 bơ này ok ngoài hình nó thì như thế này đây đây cối đồng cổ kiếm loài cối đồng nhá đây Con này, là con số uh, 9 nữa thôi bạn 2 4 6 8 9 con này bán 700 con số 9 size này thì 4.500 ờ, tới 5.000 ờ, số 9 mình bán 700 nha mọi người số 10 số 10 là một con đai qua con này thì size khoảng tầm 5 ngàn 5 ngàn đai qua con này không ghi sản xuất ở đâu con này thì đời cổ rồi đời này là sản xuất ở Nhật rồi đây qua Sport 5000 này ok cổ này cổ kim loại rồi này toàn thân kim loại hết nha mọi người một pin sống này ok con này thì cái thông số nó à, <laughs> đi đâu mất rồi á mình thể thông số thể thông số cược nhá đây gập tay đầu tay trái phải được nha mọi người cái này gập tay à? à, gập tay được có cái này gập tay được này nới bên này ra gập tay lại ok khóa <clears throat> cái này số 10 mình bán ba trăm rưỡi ngoài hình con này cũng còn tương đối à 11 11 rồi một con à, con này con gì đây one two à, gập tay này gập tay đây con này uh, Olympic rồi nở ra ok cái thì mọi người siết lại đây xíu à con này không đổi tay được thì phải mọi người đổi tay được không ta đổi tay được con này Olympic, pick nó một HQG Helicon G DX Olympic con này chạy 2 bi này 2 bi này Nô 1 Size con này thì khoảng tầm à, uh, 6 tới 7 ngàn nha mọi người 6 ngàn Size thật thì khoảng tầm 6 ngàn Đây à, Cước cước cược số 3 vào 200m 4 150 5 125 6 100m đây toàn thân con này kim loại hết nhá đây toàn thân kim loại hết con này là con số 11 à, 11 chúng ta 11 đúng rồi 11 này mình bán 700 nha mọi người 700 rồi 12 là một con con này Shimano thế vậy Shimano XT bát quán XT máy nằm tay phải thẳng này tháng tư nha mọi người đó con này uh, bát quán XT Shimano chạy 2 bi 2 bi nha đây ngoài hình thế này đây con này thì uh, Malaysia Shimano sản xuất Malaysia đây chỉnh cối này đây nhà cối nha mọi người đó nhà cối đây siết cối <coughs> ok đây là 12 12 mình bán 700 nha mọi người 12 700 12 mình bán 700 13 13 con là Daiwa Coronet 2 Gold Daiwa Coronet 2 Gold khóa này ok tay phải hết nha mọi người đây có on off dưới đây này, ok siết cối cứng nhá nhả cối đây ok con này số 13 mình bán trăm. à, 14 14 là một con uh, Shimano Demi dòng máy mini Shimano Demi 100 nha mọi người đây con này có cái thông số cửa con này Cửa số 2 160m cửa số 3 110m cửa số 4 80m ok con này thì à, Shimano Japan Japan này F1 Japan là F1 đó thẳng này mọi người thẳng nhá thẳng rồi con này con số 14 14 này mình bán 200 nhá 15 15 thì con này là gì đấy Shimano Gold DMI 2 cũng dòng máy mini tay phải luôn nha mọi người Dạ, cổ đã chịu Cái này mà nó bị cứng này Về mọi người xoay xoay là cái này này Đây khóa hơn ok đây khóa tay ok Shimano Gold Demi 2 màu vàng con này con số 15, mình bán hai trăm rưỡi 16 16 là một con uh, Abu BMX BMX2 con này thì uh, tay trái nha mọi người tay trái thẳng này đây thẳng lại nhé đó con này thì à, chạy uh, nắm mặt đạn nắm mặt đạn Abu BMX2 ratio của nó 6.4 6.4 BMAX 2 Enter Abu Garcia đây đây chuyện cối ok khuyên này khuyên ra cửa không khuyên đá nha mọi người con này thì mình thấy cái chất sự ở đâu nữa rồi con này con số 16 16 mình bán 1 triệu nha mọi người 16 1 triệu đây à, bú tay trái Black Mark 5 bi ok rồi ok cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình